có nào ngờ đâu tình yêu xưa dùng dài Người con gái tôi thương giờ đây bước sang ngàn Em về phương trời bên ấy bên sông chờ có người đợi mong Chim trời bay mòn đôi cánh Biết bao giờ có về chốn xưa đã trổ bóng giờ em đã theo chồng bao tháng ngày đợi mong giờ như con nước trôi sông em giờ bên niềm vui mới gió đông về không còn lạnh căm quê nhà anh buồn anh nhớ nhớ một người quên hẹn thề xưa gió kịp khóc nghe từng cơn đau thương như ai oan. anh dân chờ đợi em cho dù mãi sông cạn đã mòn bên dân dân trong ngông con đò xưa dẫu biết chẳng quay về bao tháng ngày chờ mong giờ em đã xa rồi thương trách phần bèo đôi ngày xưa không nói chung đôi mưa buồn mây sầu vắng lối tiếng chim buồn nức nở ngoài sông Tôi đành ôm sầu riêng mối Bến sông chờ nghe điềm điệp kêu cầm tiếng gió thơ dài nước lớn bìm bìm khóc nghe từng cơn đau thương như ai oan trong ngóng con đò xưa dấu biết chẳng quay về bao tháng ngày chờ mong giờ em đã xa rồi thương trách phần bèo đôi ngày xưa không nói chung đôi mưa buồn mây sầu vắng lối tiếng chim buồn nức nở ngoài sông Tôi đành ôm sầu riêng mối Bến sông chờ nghe bìm bịp kêu Thôi đành ôm sầu riêng mối Bến sông chờ Nghe bìm bịp kêu